những câu hỏi đáp về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới gây ra. Câu 1. Thế giới có khoảng bao nhiêu người nhiễm virus corona? Đáp án, có khoảng hơn 187 triệu người nhiễm virus. Câu 2. Có bao nhiêu người được chữa khỏi bệnh? Đáp án, trên 170 triệu ca khỏi bệnh. Câu 3. Nước nào có số ca tử vong cao nhất? Đáp án Mỹ Mỹ là quốc gia có số người chết vì Covid-19 cao nhất với 615.000 người và đứng thứ hai, thứ ba là Brazil và Ấn Độ. Câu 4. Việt Nam có khoảng bao nhiêu ca mắc virus corona? Đáp án, có khoảng 29.000 ca nhiễm virus. Câu 5, số ca được chữa khỏi là bao nhiêu? Đáp án, khoảng 10.000 ca được chữa khỏi. Câu 6, có bao nhiêu ca tử vong vì virus tại Việt Nam? Đáp án, khoảng 112 người tử vong Câu 7. Hiện nay có thuốc nào chữa được bệnh nhiễm virus corona không? Đáp án, hiện nay vẫn chưa có thuốc đặc trị bệnh viêm nhiễm đường hô hấp do virus corona gây ra. Nhưng đã có những loại vaccine phòng ngừa được virus. Câu 8. Virus corona có thể lây qua ruồi, mũi hay không? Đáp án, cho đến nay, không có bằng chứng hoặc thông tin nào cho thấy virus gây bệnh lây truyền qua ruồi, mũi. Virus lây lan chủ yếu qua các giọt nhỏ khi người bị nhiễm bệnh ho, hắt hơi hoặc nói. Bạn cũng có thể bị nhiễm bệnh khi chạm vào bề mặt bị ô nhiễm và sau đó chạm vào mắt, mũi hoặc miệng. Câu 9. Bổ sung vitamin và khoáng chất có thể chữa khỏi virus corona hay không? đáp án. Hiện không có hướng dẫn về việc sử dụng các chất bổ sung vi chất dinh dưỡng như một phương pháp điều trị bệnh. Các vi chất dinh dưỡng, chẳng hạn như vitamin D, C và kẽm, rất quan trọng cho một hệ thống miễn dịch hoạt động tốt và đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng cường sức khỏe và dinh dưỡng. Câu 10. Thời tiết lạnh và tuyết có thể tiêu diệt được virus corona không? Đáp án, không thể. Cách hiệu quả nhất để bảo vệ bản thân chống lại virus là thường xuyên vệ sinh tay bằng xà phòng và nước, hoặc nước rửa tay khô nước rửa tay khô có cồn. Câu 11. Máy quét nhiệt có thể phát hiện virus corona không? Đáp án, máy quét nhiệt có hiệu quả trong việc phát hiện những người bị sốt, nhưng không thể phát hiện những người bị nhiễm virus. Câu 12. Đã nhiễm virus corona tiêm phòng có tác dụng không? Đáp án, không được chỉ định để tiêm cho người đã từng nhiễm virus. Câu 13. Tiêm vaccine xong có bị nhiễm Covid lại không? Đáp án, có, không phải tất cả mọi người đều đáp ứng với việc chủng ngừa giống như nhau. Với hầu hết các vaccine, tỷ lệ bảo vệ không bao giờ là tuyệt đối. Để vaccine phát huy tối đa hiệu quả bảo vệ, phòng ngừa khỏi virus, cần phải tiêm vaccine đúng lịch, đủ mũi theo chỉ định của bác sĩ. Hãy bảo vệ bản thân và mọi người xung quanh bằng cách tìm hiểu thông tin và thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp, làm theo khuyến cáo của cơ quan y tế địa phương. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ đăng ký, like và chia sẻ để theo dõi những câu đố thú vị khác nhé.